Xin chào à, toàn thể các anh chị à, đang xem livestream của Phạm Thành Bình. À, và đây là một buổi livestream à, ngẫu hứng nhé. Tôi về tôi mở máy thì tôi livestream luôn. Rồi một cái chủ đề chủ đề ngày hôm nay thì tôi chia sẻ cho chị đó là là cách lựa chọn một cái phân khúc sản phẩm như nào để chúng ta có thể bán hàng online một cách hiệu quả hơn và làm sao để có cái nguồn thu nhập uh, liên tục. Đó, thì thực tế đây là một cái câu hỏi mà có rất nhiều học viên của tôi ví, ví dụ là tôi hay tổ chức những cái sự kiện à, những chương trình đào tạo buổi tối thứ ba hàng tuần đấy thứ ba thứ tư thứ năm hàng tuần thì tuần nào tôi tổ chức một số chương trình đào tạo về à, bán hàng online về marketing thì à, sau khi tổ chức xong những chương trình đó thì tôi được, được rất nhiều những phản hồi của một số bạn học viên hỏi là bây giờ em chưa sản phẩm này rồi em đã có sản phẩm rồi à, em à, chưa biết à, chọn lựa cái à, tiêu chí như nào đó thì à, thầy có thể giải đáp cho em được không thì đa phần là như vậy chị nhé đa phần là những người mới à, kinh doanh online mới bắt đầu bán hàng online thì là toàn hỏi những câu hỏi như vậy thôi em chưa biết bắt đầu từ đâu này rồi em chưa biết chọn thị trường như thế nào đúng không rồi em chưa biết chọn sản phẩm như thế nào rồi em chưa biết chọn thị trường rồi đấy ờ, để tôi kiểm tra lại điện thoại xem một số chị đã vào chưa đúng không đấy thì à, dựa vào những cái vấn đề của những học viên và đa phần là những người khi mới bắt đầu là họ kinh doanh online thì họ gặp phải những tình trạng như vậy thì à, tôi à, làm ra cái buổi livestream tối ngày hôm nay hoặc là livestream ngẫu hứng đấy chị nhé cũng không phải là gì mình chuẩn bị nội dung gì cả đâu thì à, dựa vào những vấn đề mà và những cái trải nghiệm nhé những cái trải nghiệm mà thời điểm mà 2018 khi khi chúng tôi làm rất mạnh về kinh doanh online tức là chúng tôi đã mở những cái văn phòng để chúng tôi bán lẻ anh chị nhé Đó. thì uh, à, 2018 thì tôi với một bạn khuyết tật nhé thì mở một cái văn phòng bán lẻ nhập hàng Mỹ về đó thì cái văn phòng của chúng tôi là là khởi nghiệp với vốn là coi như không đồng đấy thì đã thuê một cái văn phòng là giá là một triệu rưỡi để để khởi nghiệp và sau đó nhập vay xoay thêm rất nhiều tiền để gì nhập sản phẩm từ Mỹ về sau đó là chúng tôi tiến hành gì là thiết lập hệ thống marketing và sau đó bán hàng anh chị nhé đó và vừa gói hàng vừa đóng hàng luôn vừa làm kế toán luôn thì thời điểm đó như chị biết là Facebook là nó chưa nó là chưa siết chưa siết chặt cái phần quảng cáo ấy thì bán hàng online cực kỳ dễ nhé đó anh chị nghĩ lại thời điểm là 2018 đổi về trước đúng không thì thời điểm đó là chúng ta gì bán hàng online cực kỳ dễ và sau đó là thời điểm là 2019 2020 thì những gọi là những thuật toán mới của Facebook họ update thường xuyên và dẫn đến tình trạng là gì là những ờ, tài khoản mà quảng cáo mà họ họ vi phạm chính sách này rồi là không trả tiền cho Facebook thì nó khóa nó dẫn đến nó rất khó khăn cho vấn đề bán hàng online cái gì nhá đó thì là một số chị bảo bây giờ là em ờ, nhập hàng về rồi em nhập ờ, em chạy quảng cáo nữa thì Ừ, sợ lỗ quá thì thầy có thể tư vấn được không đấy thì tôi à, dựa vào những câu hỏi đó thì tôi mới à, mới à, chia sẻ lại những cái bí mật những cái kinh nghiệm những cái cách mà tôi chọn lựa sản phẩm như nào cho hợp lý nhé rồi tôi sẽ uh, chia sẻ một cái màn hình cho chị xem nhé rồi đây là một cái màn hình à, một cái màn hình mà tối ngày mai tôi tôi có làm một chương trình hoặc là chương trình uh, giúp cho những người mới bắt đầu bán hàng online này hoặc là những người mà đã bán rồi này dành cho leader hoặc là boss những người mà hệ thống của mình là chưa biết bán lẻ tốt này hoặc là chưa biết làm hệ thống tốt à, dẫn đến là cái sản phẩm mà không ra khỏi hệ thống được đấy chị nhá mà chỉ sản phẩm chỉ quanh quanh hệ thống thôi chứ chưa đến tay người tiêu dùng đấy thì nó phụ thuộc rất nhiều yếu tố gì nhá thì tôi chỉ phân tích một phần nhỏ thôi một phần nhỏ để để chị hiểu nhá thì ở trong cái à, cái cái trang này của tôi thì tôi có nói đến một cái phần là về tôi tôi để một hình ảnh gì nhá gọi là chọn lựa cách chọn lựa sản phẩm đây đấy thì phân tích thị trường và mô hình kinh doanh thì nhá thì tôi để một cái ảnh đây thì cái ảnh này nó nó gọi là tứ đồ giá và chất lượng anh chị nhá tứ đồ giá và chất lượng đấy thì xíu chúng ta sẽ đi phân tích từng cái góc phần tư một nhá đấy thì ở đây là có bốn góc đúng không góc phần tử số 1 này góc phần tử số 2 số 3 và số 4 đấy đấy thì ờ, đối với tôi thì hai khởi điểm là 2018 thì tôi chọn gọi là chọn cái ngách để tôi bán hàng đó chị ạ thì tôi chọn như thế nào à, ví dụ là ở cái ngách phần tư ở góc phần tử số 1 là sản phẩm giá cao và chất lượng cao đúng không thì như chị biết là một số cái sản phẩm uh, uh, như là gì uh, túi uh, Dior này Louis Vuitton này hoặc là xe những sạn siêu xe mà họ phục vụ cho ngách gì ngách thị trường mà khách hàng họ có tiền ấy gọi là khách hàng giàu cái gì nhá khách hàng giàu đấy góc phải được số 1 khách hàng giàu thì sao họ vẫn bán rất tốt đúng không chị họ cực kỳ gì cực kỳ bán rất chạy thì nhá và họ không cần gì họ, họ không cần bán nhiều là gì một năm phải gì vài triệu cái xe ô tô siêu xe đâu chị nhá mà gì họ phục vụ cho ngách người giàu đó và thay vì là anh chị hãy tư duy lại đúng không và bây giờ là gì là anh chị có thể nhập rất nhiều sản phẩm về giá cực rẻ nhé có thể nhập hàng Quảng Châu hàng Trung Quốc về sau đó anh chị ờ, đăng Shopee hoặc là anh chị làm gì đó chị bán quảng cáo anh chị bán đúng không đấy thì thay vì là chúng ta tư duy một chút này những uh, cái phân khúc ví dụ là họ bán sản phẩm giá cao đúng không cho, cho, họ cho người giàu đấy ví dụ anh chị phải bán về một ngày phải một triệu đơn hoặc một nghìn đơn đúng không đó thì với bằng họ bán một sản phẩm cho người giàu đấy thì anh chị tư duy một chút nhé là chúng ta sẽ chọn cái cái ờ, ở góc phần tư số mấy nên chọn gì nhá đó thì thời điểm đó là chúng tôi gì à, tôi chơi nhập cái hàng Mỹ về gì ạ và cái hàng này nó cực kỳ chất lượng và nó đánh đúng cái tâm lý của người giàu luôn là họ thích cái gì trong tất cả khóa đào tạo của tôi tôi hay à, hay nói với anh chị em học viên là gì họ nên mua những cuốn sách ví dụ là gì là nghệ thuật bán hàng cho người giàu chị nhé nghệ thuật bán hàng cho người giàu đó thì cuốn sách đấy là là giá là 98.000 đồng thì tôi hay đọc cuốn sách đó thì tôi biết được đó gì à khách hàng họ thích điều gì những người mà họ có tiền ấy không phải họ khó tính đâu chị nhá đó người giàu họ chi tiêu đều có gì đều có mục đích nhá và họ sẵn sàng chi trả nhé sẵn sàng chi trả họ rút rất nhiều tiền ra để họ chi trả để họ gì họ đứng ở trên đỉnh gọi là cái tháp nhu cầu Maslow chị nhé tháp nhu cầu Maslow Việt đây là một cái tháp tôi vào Google tôi gõ chị xem là tháp nhu cầu Maslow thì người giàu nhé uh, ờ, nhu tháp nhu cầu đây tháp nhu cầu Maslow để chị xem này đấy rồi tôi sẽ mở một cái hình ảnh nhé. đây phóng to cho chị xem nhá rồi tôi phóng to ra này thì tháp nhu cầu Maslow thì đa phần là gì? Nó có 1 này, 2 3 4 5 giai đoạn chính. Đó, giai đoạn số 1 đó là gì? Là nhu cầu thiết yếu là ăn này, ngủ này, uh, nghỉ ngơi này, rồi mối quan hệ vợ chồng vân vân. Và cái tháp cái nấc thang số 2 trong tháp nhu cầu Maslow đó là gì? Là họ khi họ đã gì? Đã có nhu cầu thiết yếu đầy đủ rồi. Cái nhu cầu số 2 là họ cần được an toàn. Là gì nhá? Và có việc làm, có gia đình, có sức khỏe. Đấy họ kiếm được tiền rồi là họ phải có có tài sản gì đó tích lũy tài sản và nhu cầu số 3 là khi họ đã có tiền rồi họ luôn tìm kiếm một mối quan hệ nó có sự hòa hợp Đấy, ví dụ là, là là làm sao để hạnh phúc hôn nhân à, kết hợp với làm vừa kinh doanh vừa hạnh phúc đó, gia đình êm ấm và con cái của chúng ta được học những trường à, quốc tế chẳng hạn đó thì là đều được hòa hợp và cái nhu cầu số 4 số 5 này thì những người giàu chị nhé những người giàu ấy khách hàng giàu họ rất thích đó là gì là họ được sự tôn trọng đúng không ví dụ là anh chị vào à, mua một cái sản phẩm ở trong cái nhãn hàng giá cao chẳng hạn như là sản phẩm túi à, Dior chẳng hạn này thì anh chị được phục vụ được sự tôn trọng được sự tôn vinh được sự khen ngợi đó và cái nhu cầu cuối cùng làm sao để khách hàng gì họ được thể hiện bản thân à, ví dụ như này à, ví dụ anh anh chị vào mua một cái siêu xe chẳng hạn đúng không đó và cái cách bán hàng của họ sẽ khác so với những cái gì họ bán những sản phẩm nhỏ lẻ ví dụ là sản phẩm bán hơn trăm nghìn hai trăm nghìn đó ví dụ là gì họ thích thể hiện đúng không vì tôi sẽ khen họ một câu này à nếu như anh bước lên cái siêu xe này rồi anh chạy ra đường gì ra ngoài đường Phạm Văn Đồng đó thì tất cả gì mọi người đi qua sẽ wow lên họ ngưỡng mộ gì và họ thấy anh ngồi trên xe hoặc ngồi chị ngồi lên chiếc xe này một cách lộng lẫy lộng lẫy và gì họ sẽ ngước ngoái nhìn anh chị à, anh chị hình dung và tưởng tượng đó thì cái tháp yêu cầu này nó đánh đúng gì tâm lý của người giàu anh chị nhá để nói tôi lại quay lại cái cái cái, cái trang này đấy thì là gì là cái góc phân tử số 1 này là họ bán vẫn rất tốt anh chị nhá và góc phân tử số 2 là giá thấp và chất lượng cao thì đối với những sản phẩm như là iPhone anh chị nhé sản phẩm như là iPhone này đấy hoặc là những những sản phẩm mà nó thuộc là chất lượng cao nhưng mà giá nó vừa phải đấy ví dụ điện thoại iPhone mà giá nó không cao lắm gì ạ nó ngang ngang sang thằng Samsung cũng gì cũng mấy chục triệu đấy thằng, thằng Samsung cũng vậy nhưng mà lý do vì sao là thằng gì thằng 2012 thì anh chị đọc lại một cái bài báo của thằng uh, uh, tôi đọc một cái bài báo để, để tôi quay lại cái màn hình nhé để chị xem này tôi có đọc lại một cái bài báo rồi tôi có đọc lại một cái bài báo chị ạ thì cái bài báo này thì họ nói họ so sánh giữa hai thằng là thằng Apple và thằng Samsung thì số lượng nhé số lượng cái số lượng máy của thằng Samsung nó bán gấp đôi gấp đôi so với Apple so với iPhone chị ạ tuy nhiên là cái tiền mặt này lợi nhuận tiền mặt nhé của thằng iPhone nó gì gấp 10 lần thằng thằng Samsung đó thì khi mà gì khi tôi tìm hiểu được cái vấn đề đó ấy, thì tôi phát hiện ra một điều một điều rằng như này thì thằng Apple nó chơi một chiến lược trong marketing gọi là gì khóa chặt hệ thống Đấy, khóa chặt hệ thống đó vì là tỷ lệ khách hàng họ dùng cái thẻ nhé họ dùng cái thẻ Smarter hoặc là Visa họ ép họ mua những ứng dụng ở trên gì ở trên uh, ờ, ở, ờ, ở trên cái App Store ấy rất nhiều gì á và ví dụ là tôi đang sử dụng cái macbook này hoặc là tôi sử dụng cái điện thoại iphone ví dụ tôi đi dạy này tôi đến hội trường đúng không tôi muốn kết tôi muốn kết nối không dây cái máy tính macbook này với cái máy chiếu một cái màn hình đó thì tôi lại lại phải thông qua gì một cái gọi là cái apple tv gì nhá một cái cục là cục uh, cục kết nối apple tv ờ, của kết nối không dây đấy đó để xuất trình chiếu lên màn hình như vậy đó thì tất cả những cái phụ kiện đó chỉ nhá Đấy, nó bán hàng cho lĩnh tức là khi tôi mua ấy, mua máy tính nhưng mà tôi lại phải mua phụ kiện khác nó mới đầy đủ được cái gì nhá à, còn thằng à, Samsung bên hệ ngoài Android thì nó khác một chút đó. và mỗi tháng tôi tôi phải trả phí cho những phần mềm tôi, tôi những phần mềm tôi dùng như là hoặc là ứng dụng như là nghe nhạc này đấy thì tôi vẫn phải trả tiền cho cho thằng Apple chị ạ thì đây gọi là chiến lược khóa chặt hệ thống đấy, thì tư duy đó là gì thì từ hai hai thằng là góc tư số 1 và góc tư số 2 thì chúng ta sẽ thấy được đó là gì là chúng ta nên chọn những phân khúc làm sao để gì tập trung cho người giàu chị nhé đây tôi sẽ chiếu lại sâu lại cho chị cuốn sách đây cuốn sách bán hàng cho người giàu nhé cuốn sách này tôi hay đọc đó thì cuốn sách cực kỳ hay gì nhé là chị nên đọc đó <coughs> thì để chúng ta hiểu về gì hiểu làm thế nào để chúng ta có thể tiếp cận được họ thì một số chị bảo nào là bây giờ là em muốn bán hàng cho người giàu ấy rồi là gì ở ờ, tay em phải đeo ờ, nhẫn kim cương này rồi là em phải mặc vest này rồi em phải đi mua xe điện mua xe đẹp mua mẹ biết để đi gặp khách hàng đó thì đối với bản thân anh chị đúng không bởi bây, bây, bây giờ anh chị chưa có tiền làm sao mà anh chị mua được những những sản phẩm đồ hiệu như vậy để khách hàng đó thì tôi không cần anh chị là gì phải thể hiện mình là một người uh, có tiền có tài rồi đủ thứ cả đúng không rồi trên khoác trên trang phục những bộ vest rồi là gì cả nghìn đô đi đôi giày mấy triệu đeo những kim cương vân vân đó thì tại sao mà ngày xưa tôi làm đúng không ngày xưa tôi làm tại sao mà những khách hàng giàu mà tôi chúng tôi chỉ cần một cái một cái căn chung cư thuê một triệu rưỡi căn tung, chung cư này là gì ở gọi là chung cư Thới An đường Lê Thị Riêng quận 12 Hồ Chí Minh đó là chúng tôi thuê một căn một, một tháng thì trả một triệu rưỡi thôi tại sao là chúng tôi vẫn tiếp cận được cho những khách hàng như vậy ví dụ chúng tôi nhập những sản phẩm về giá là 100 nhập từ sản phẩm từ Mỹ về chẳng hạn này giá là 109 ngàn mà bán ra thì 900 nghìn khách hàng vẫn mua chị nhé Thế thì mục đích đó là gì là để chúng tôi có lợi nhuận có tiền để marketing à, thay vì là anh chị nhập những sản phẩm nhỏ lẻ về giá rẻ về đúng không và bây giờ anh chị chạy quảng cáo vào xong bắt đầu gì là lỗ luôn Đấy, chưa kể kể những chi phí thuế má nhập hàng về ờ, hoàn hàng vân vân đó thì là chị hãy tư duy đó gì là chúng ta phải gì phải bán hàng cho người giàu chị nhé đó, ờ, thì chị hãy gõ cho tôi đó là phải bán hàng cho người giàu thì lúc đó là anh chị mới gì mới có tư duy mới được đó thay vì chúng ta gì à em trong đầu em nghĩ là gì phải có em chọn sản phẩm nó phải thật rẻ và sau đó em bán phải thật rẻ thằng khác nó gì nó bán rẻ phải bán rẻ hơn sau cuối cùng là anh chị không có và một tháng em bán rất nhiều hàng vậy nhưng mà vẫn em vẫn không có lợi nhuận ở đây là chị chú ý nhé đó và ờ, tôi chia sẻ lại cái màn hình Rồi, ờ, tôi quay lại cái màn hình này. Rồi đến góc phần tư số 3 này là những sản phẩm giá thấp chất lượng thấp. Thì những sản phẩm này là họ hay bán ở chợ gì nhé. Giá thấp chất lượng thấp là chúng chúng ta ra chợ chúng ta mua rất là rất là dễ chị ạ đó và góc phần tư góc phần tư số 4 đó là gì chất lượng thấp và giá cao thì uh, như chị là hay đọc cái mẫu quảng cáo ở trên à, Facebook này hoặc là nền tảng khác là xả hàng đúng không hoặc là gì là sản phẩm uh, sản phẩm gì sản phẩm tốt mà giá cao chị nhé sản phẩm uh, à sản phẩm gì rẻ và chất lượng cao chị và chất lượng làm gì có chuyện nó rẻ mà gì là chất lượng đúng không đó thì thằng sản phẩm chất lượng cao nó phải đi kèm với giá cao đó thì những sản phẩm này là đa số là gì những người bạn của tôi hay bán đấy chị nhá và ngày xưa tôi có gặp một số người bạn bán sản phẩm này và một tháng là họ phải thay gì họ phải thay fanpage một lần bởi vì sao bởi vì là khi mà bán hàng cho khách hàng họ nhận đấy họ, họ nhận những sản phẩm này về đã chất lượng thấp này họ bán giá cao thì họ bảo đây là lừa đảo chị nhé đó thì đây là cái nguyên nhân mà gì bảo là bây giờ là là khách hàng tại Việt Nam họ không tin vào việc bán hàng online đúng không bảo là bán hàng online là một cái trò lừa đảo bởi vì sao khách hàng họ nhận được những sản phẩm họ đọc ở trên quảng cáo Facebook này đọc mẫu quảng cáo rất là đẹp mắt đó hình ảnh rất là đẹp xong cuối cùng là họ nhận được một sản phẩm nó lại không đúng như ý muốn nó không khác khác hoàn toàn so với tính năng lợi ích họ nhận được gì nhá đó thì những người bạn tôi bán hàng những sản phẩm này gì một tháng là họ phải phải thay đổi fanpage họ phải thay đổi shop một lần đó thì rất là mệt chị cực kỳ mệt luôn và nó liên quan đến về tâm trí chúng ta nữa nếu chúng ta bán ở góc phân tích số tự số 4 này bán chất lượng thấp và giá cao mà chúng ta đẩy thị trường ấy thì chắc rất là nguy hiểm anh chị nhé đấy thì đây là bốn cái gì gọi là tứ đồ giá và sản phẩm giá và chất lượng để chị hiểu nó gì là chúng ta chọn ở cái góc phân tử số mấy thì theo tôi tôi sẽ sẽ chọn ở góc phân tư số 1 hoặc góc phân tư số 2 để chúng ta bán hàng online thì chắc chắn là cái sản phẩm của chúng ta nó sẽ tốt hơn anh chị nhé và chúng ta tiếp cận được với phân khúc khách hàng họ có tiền đó thì mục tiêu bán hàng là chúng ta phải có lợi nhuận đấy gì nhá làm sao để có lợi nhuận và làm sao để đội nhóm để công ty của chúng ta có lời đó. và như chị biết là khách hàng giàu nhé khi họ đã mua của anh chị rồi họ không những mua một sản phẩm đâu và họ mua những sản phẩm khác nữa và họ mua đi mua lại của anh chị chỉ cần anh chị chăm sóc họ tốt hơn đó không cần một tháng anh chị mà cả bán cả triệu đơn nghìn đơn đâu đó thì những sản phẩm giá cao như vậy là chị làm sao để tiếp cận họ thì tôi có tổ chức một chương trình là buổi tối ngày mai đúng không buổi tối ngày mai là lúc 20 um, giờ bắt đầu này thì 19 giờ 35 phút nhé 19 giờ 35 phút thì là bắt đầu mở phòng zoom thì chương trình này là hiện tại bây giờ khoảng độ có 5 400 người đăng ký với chị ạ à? còn 400 người rồi đấy 400 người đăng ký rồi thì là phòng zoom giới hạn của tôi là chỉ có 500 người thôi đó chỉ là một số anh chị mà muốn à, quan tâm đến lĩnh vực bán hàng online và marketing online để làm sao để giúp cho cái sản phẩm của chúng ta giúp cho cái những cái phần thiếu sót mà từ trước giờ chúng ta bị làm sai đấy như là anh chị đăng bài bán hàng ở Facebook cá nhân mà không ra đơn đấy thì đây là một cái một cái chương trình rất cần thiết cho anh chị thì chị chỉ việc uh, bấm vào đường link ở bên dưới nhá là đó phạm thanh bình com này gạch chéo này isvk đó, là chị bấm vào sau đó chị bấm vào đăng ký để tham gia nhé có nút bấm ở trong landing page gì nhá là là chị tham gia thì hệ thống của tôi sẽ tự động này à, sẽ gửi cho anh chị cái lịch học này và nhắc nhở trước giờ học nhé gì nhá đó thì chị à, chỉ cần bấm link để chị tham gia thì trong 3 buổi tối tôi sẽ giúp cho anh chị có một cái góc nhìn mới về cách bán hàng mới hiện tại hiện đại bây giờ là chúng ta sẽ không làm theo cách cũ nữa chị nhá cách cũ thì kết quả cũ và cách mới thì à, kết quả mới đấy rồi ờ, cảm ơn anh chị đã theo dõi buổi livestream uh, ờ, ngẫu ngẫu hứng của tôi ngày hôm nay, gọi là ngẫu hứng chị nhá Đó thì tôi vừa mở máy xong tôi bắt tôi ờ, nói chuyện luôn, cũng chẳng chuẩn bị gì đâu. Đấy thì thì hy vọng anh chị sẽ có một cái góc nhìn mới để chúng ta biết cách lựa chọn ở cái phân khúc nào phù hợp cho bán hàng online. Đó. Và những cái trải nghiệm của tôi là khi tôi khởi nghiệp online đấy thì những kết quả đó, những kết quả tôi có được và những thất bại và khi tôi triển khai hệ thống như nào thì trong 3 buổi tối là thứ ba thứ tư thứ năm thì anh là chị sẽ gì sẽ được tôi chia sẻ hết nhé và tôi sẽ sâu hết cho anh chị những kết quả nhé và tôi hiện tại tôi đang làm cái gì này đó chứ tôi không giấu bài đâu và một số ông thầy là ông cái gì vào xong để mục đích là chốt sale để bán hàng đó thì mục đích của tôi là, là tôi chia sẻ tôi sâu những cái gì mà tôi làm được nhé thật luôn đấy tôi chia sẻ màn hình và những gì tôi đang chạy kết quả như thế nào và những người bạn những người học viên những người em những người anh chị của tôi đã làm được cái gì nhá thì tôi chia sẻ cho chị xem đó thì tài chính có thể dựa vào kết quả đó là gì để đánh giá một cái góc nhìn mới về gì việc bán hàng online theo kiểu mới bây giờ là chúng ta sẽ không phụ thuộc vào Facebook cá nhân nữa ok thì anh chị thấy uh, livestream này có vui vui và có giá trị thì anh chị hãy share về cho đội nhóm của mình nhé và bấm à, đăng ký kênh uh, follow fanpage của tôi là Phạm Thanh Bình và cuối cùng là chúc anh chị uh, ngủ ngon xin chào và hẹn gặp lại trong buổi tối ngày mai